Địa ốc Vista xin giới thiệu sản phẩm nhà đất tháng 9 Đất hai mặt tiền Hùng Vương, phường 10 Diện tích 360m2, sổ riêng nông nghiệp, có thể chuyển xây dựng Đường ô tô 5m hướng Đông Bắc, đất cách đường chính Hùng Vương 100m, cách quảng trường Hồ Xuân Hương 4km, khu dân cư hiện hữu, giá 10,8 tỷ Đất Nguyễn Hữu Cầu, phường 12 Diện tích 200m2, sổ riêng xây dựng, đường ô tô 5m, hướng Đông Nam, Đất nằm trong khu quy hoạch Nguyễn Hữu Cầu, cách đường chính Nguyễn Hữu Cầu 200m, khu dân cư đông đúc, gần trường học, chợ. Giá 7,2 tỷ. Đất Vạn Thành, phường Nam, diện tích 341m2, sổ riêng xây dựng, đường 4m, hướng Tây Nam. Đất cách chợ Đà Lạt 4,5 km, cách đường chính Hoàng Văn Thụ 250m. Đất nằm trong làng Hoa Vạn Thành, khu vực nhiều biệt thự, khu dân cư đông đúc, gần chợ, trường học, giá 9,6 tỷ. đất Măng Linh, phường 7, diện tích 707m2, 300m2 xây dựng, sổ riêng, đường ô tô, hướng Tây Nam. Đất cách chợ Đà Lạt 8 km, đất đồi view thoáng, thích hợp nghỉ dưỡng làm homestay, giá 7,7 tỷ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ địa ốc Five địa chỉ 153 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt hotline 0937 055 333. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.